chào các bác nhá shop tân ánh xin chào toàn thể anh em à, thông báo với lại các bác nhá tay điều khiển tay điều khiển loa q 92 và q 93 đã có hàng để bán lẻ các bác nhá bác nào có nhu cầu liên hệ ở đây là cái dòng ờ, loa bẫy chim loa mồi chim hàng cao cấp Daini hiệu Daini các bác nhá hiệu Daini q 92 và q 93 đây, hai cái dòng Q này nhá nó có hai mẫu một mẫu q 92 và mẫu q 93 thì hai cái mẫu này ấy, nó đều dùng chung một tay điều khiển các bác nhá một tay điều khiển đây tôi cho các bác xem chính là tay điều khiển này đây. chung một tay điều khiển thì đây nó giống nhau thôi à, mấy hôm ờ, cái dòng này là dòng cao cấp cái tay điều khiển nó rất là ổn định nó có ít hư hỏng chủ yếu là anh em ờ, hay bị ờ, rơi mất thì từ tết đến giờ là shop có đặt hàng cái tay điều khiển lẻ này nhưng mà nó chưa có về kịp kho chưa lấy kịp nhá thì bây giờ shop mới lấy được một loại hàng mới nhá là có tay điều khiển này về thông báo cho các bác là hàng tay điều khiển của Q92 ờ, và Q93 đã có hàng nhá đây à, nói sơ về tay điều khiển này cho các bác nắm được nhá tay, tay điều khiển này ấy, là, tay điều khiển dùng pin sạc pin sạc có nghĩa là pin dùng hết điện là sạc thêm được đây pin sạc ờ, là pin này ấy, chính là cái pin của điện thoại Nokia cổ ngày xưa ấy dung lượng là 4,2V này và nguồn sạc của nó 5V đấy đây các bác dùng cái pin sạc như này à, khi nó yếu điện ấy thì các bác những ờ, cái dây cáp dây cáp thì ờ, nhà sản xuất đã cho sẵn theo cái bộ loa rồi đấy cái dây cáp này này nhá cái dây cáp này các bác cắm một chiều bẹt này vào đây và chiều này là cái chiều chân USB chân USB này thì các bác sẽ cắm vào cái chân USB sạc điện thoại của các bác hay là bất cứ nguồn sạc nào mà có nguồn có điện tích là 5V đấy có cường độ dòng điện 5V đấy cắm vào cục sạc dự phòng cũng được khi các bác sạc thì đèn này nó sẽ lên màu đỏ lên màu đỏ nhá Thế khi nào đầy thì nó sẽ tắt màu đỏ đi khi nào đầy nó sẽ tắt đèn đi đây là pin trong này nó đầy nhá Đấy, các bác lưu ý là ờ, với cái tay điều khiển của Q92 này ấy, thì nó dùng quả pin này thì nó rất chi là phổ thông nó rất dễ mua các bác mua ở đâu cũng được ở tiệm điện thoại tiệm nào cũng có và tùy thuộc vào chất lượng của quả pin có thể là có loại quả pin 30.000 ờ, 40.000 có loại 50.000 có loại 70.000 có loại 120 thì các bác muốn dùng loại nào thì các bác tự mua loại đấy cho theo nhu cầu các bác thế còn khi mà uh, shop uh, bán cái tay điều khiển này thì sẽ là không có pin đi theo các bác nhé các bác lưu ý không có pin đi theo tại vì nguyên bản đây là nhập từ kho về ấy, thì cũng không cho pin họ cũng không cho pin nhé các bác nhé em nguyên bản đây là nhập từ kho về thì không cái nào có pin hết đây, cái pin này là cái pin ờ, đi theo bộ loa đấy đây này. Đấy, cái pin này tôi thấy giới thiệu là chính là cái pin đi theo bộ loa này, này. Là bộ loa mới cho quả pin này đi theo thì tôi bóc ra tôi ờ, giới thiệu cho anh em xem là quả pin như vậy chứ còn đâu mà khi mình nhập tay điều khiển lẻ ấy, thì sẽ không có pin à, các bác mua hàng thì uh, mua tay điều khiển thì các bác về sẽ phải tự mua pin hoặc là dùng cái pin cũ của mình dùng lại nhá Đấy, các bác lưu ý kỹ như vậy nhé tay điều khiển Q92 là sẽ không có pin sẵn và thông báo với anh em rộng rãi là Ờ, đã có tay điều khiển Q92 này á thì các bác ờ, nào mà xem được video này thì vui lòng ờ, chia sẻ nhé chia sẻ hộ shop để cho một số anh em trong thời gian vừa qua mà bị hư hỏng hay bị mất mát cái tay điều khiển này thì hiện giờ chưa mua được thì để nắm được thông tin cập nhật được cái thông tin để anh em biết đặt hàng để lấy cái tay điều khiển về chơi thỏa chí đam mê nhá khi một số anh em là bị mất mất tay điều khiển mà chưa mua được thì là cân loa không thì cũng không có tác dụng gì hết Ờ, không điều khiển được anh em đi mồi vẫy rất là khó thì các bác ờ, xem được clip ờ, video này các bác vui lòng chia sẻ dùm shop nhé để cho anh em cập nhật được thông tin là đã có hàng tay điều khiển Q92 và Q93 bán lẻ nhé bán lẻ cái hàng này thì hàng nó ít hỏng ít hư hỏng thôi hàng chất lượng cao hàng tốt mà đây là tay điều khiển của cái dòng Q92 và 93 cái dòng cao cấp đấy đây, là cái cơ bản này tay điều khiển tôi giới thiệu rồi để thông báo với anh em là đã có tay điều khiển lẻ nhá các bác uh, có nhu cầu uh, đặt hàng cứ liên hệ trực tiếp với shop nhá liên hệ trực tiếp với shop uh, Tân Ánh sông Ngọc Ánh nhá rồi tay điều khiển lẻ cho dòng loa điều khiển từ xa Dani Q92 và 93 đã có nhiều nhá rồi xin chân thành cảm ơn à, các bác đang theo dõi clip trên kênh YouTube của shop Tân Ánh nhá à, các bác vui lòng bấm nút đăng ký ủng hộ kênh cho shop và bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh thì các bác sẽ nhận được những thông báo mới nhất về những video mà shop mới đăng tải giới thiệu về sản phẩm chia sẻ những kiến thức về loa ờ, đến cho các bác nhé xin nhận được ờ, mong nhận được sự ủng hộ các bác ờ, nhiều hơn nữa shop online tân ánh ship hàng COD toàn quốc uy tín chất lượng anh em nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác sau